cabrón. thì chảy không buồn lắm không nhưng không có thấy nước chảy gì không có cài bên rồi có bóng có bóng mình rổ mình thở tóc bạc nữa lên dụ vũ lực tiên vũ lực tiên nó cúng mất rồi Thấy mà đứng cái chừng ngày khó quá mà lại cho anh em đứng nữa đi nhỏ rồi cho ngó xí đi vui trong đoạn đỡ ghiền có đây Ôi, cô lên cô lên nữa thử thử ra thử bấm bấm bấm chân nó thử bấm cái chân của nó thử dạ. thở thở thở thở thở thở đi thở thở thở đây thở đây để thử giờ đường thử không thấy muốn không thấy muốn được rồi mình lái nha đến phút mà sao lát nữa thằng an cho em đường ngoài chỉ động, chỗ, mì chỗ này đem ra mua mì chậm vẫn ngát được khổ đó và lá mình mới ăn được ra vậy nè sống mùa sáu một cái giết bốn một cái giết tao dùng bằng ba nữa chả cua chưa gì nấu nấu ra ra cỡ ngon đang ngưng đang và mát mát còn lừa học lâu mát còn lâu mình ha để à, tình hình là túi này đỡ ta đỡ ta đỡ ta tao tao mới càng cao mà đồ đỡ ta chứ <laughs> nói bờ dân quân này kệ mà hàng thù chị quan niệm sống

tụi số điện bị bắt mẹ chừng xuống một khơi rồi tụi nó mất tiền không ai thấy một trăm tỷ không ai tận dụng tỷ cả không không thấy nước bắn như đang đẹp rồi cá gô là tú rồi là rê rê làng làng cái đứng đứng ngược lại đây này thỏ xuống à mình lại nó đứng kế thằng dễ quên thỏ cần nó kìa nó này này dễ hơn không à. hết à, động mà trây cái lực mình ở dưới thấp có cực đúng không luôn có nè sao đây đây nè em vào chỗ này nè đà góc chân liền đây nè đến chỗ này nè chỗ này nè đấy không xé xé xuống Thank you. chỉ chịu hơn đúng không đỡ tức lưng hơn á cái ờ. cục đó nó gãy không vang nữa à, ờ, bốp xuống cái cá cảm bủ của này bữa thở tới đây gian cái dài bạc nữa dân dễ chịu chạy <laughs> quanh lưới dân với leo dễ chịu nhất Dòng của bạn cô nước cái này mình cồn tái cái này mới có cái lỗ nha cái giờ tự nghĩ trong mà lá vậy anh chắc anh nghĩ không biết cách chạy đúng rồi trời ơi được đây người ta cài ấy là chiều tao tính điện tốn gì đâu tốn gì nhã nào con tốt mới là bữa nó gặp anh ngồi nào nó điện cho anh điện vô một buồn nó điện vô nói chuyện còn lo nó tôi nghĩ là từ tối hôm qua hơi âm gần bả khá bả chục tuổi mà leo nó trời mưa trời gió là lãng có cái gì nè đứng thế rằng phụ chứ không đụng mà có có gá là chết cả ngày có gá là có gá là hả ngày cái là keo keo người lùm trái đậu mảng quanh hắn bảo gì nó kìa mình thiếu đế người lùm cái cầm với keo ấy bán bán bán cái này đây sáng em đi với hai chịu đây hả ra trời mới có luôn đứng đó đúng rồi đây kiện cái nón thì đừng rất thâu nha mua nhiều quá nhá dân gá đó lượm nhà cái bùm lượm liền chứ xuống đây xuống đây xuống đây lượm liền chứ không đây con đừng đứng thế dưới đó được không từ này <coughs> Màu đỡ đây Ra à, ra Bước ra Cầm dù thì gì con Còn dưới cái ống mưa nó ngọt cái bịch xuống Còn dưới rồi mưa đây được máy bờ dân nữa tráng tráng tráng vỏ rồi tráng vỏ rồi tráng vỏ rồi ờ. con gá con gá được ờ, bóng xá bán dừng uổng gá nó chân nhả tưng tưng bừng khu lửa hắn đưa đưa mấy thằng à, à, bánh cát đi trước thằng này nhỏ nhỏ rồi bay đục đục mà cái này chứ đó được không được không được không không thì đó đúng chưa đâu đúng rồi đấy được không à đứa làm khỏe chứ chứ đột cái đột vừa cắt cái đột của chân đó 혹시 너 cái dài bẹt có nhưng mà có nhỏ cứ dừng dễ chịu chạy <laughs> quanh lưới dân với leo dễ chịu nhất Dầu bạn cô nước chỗ này mình cồn đá dưới này mới có cái lỗ chứ giờ tự nghĩ trong mà lạ vậy anh chắc anh vậy không biết cách chạy đúng rồi trời ơi được đây mà ta cây ấy là chiều tao tính điện tốn gì đâu tốn gì nhã nào sao đi được nhão đấy cho ờ, tốt mà lại bữa nó gặp anh nguồn ờ, nào anh điện cho điện vô một buồn nó điện vô nói chuyện còn lo nó tôi nghĩ là từ tối hôm qua hơi âm gần bả khá bả chục tuổi mà leo nó trời mưa trời gió là lãng có cái gì nè đứng thế rằng phụ chứ không đụng mà có gá, có gá là chết cái này có gá là có gá là hả này qua đấy đi đâu được tôi phải nhắc cái này phải nhắc đây đây được được đây được phút hết trơn ạ đây, bước cái này dọn này dọn dưới nắm tao vào vô bước theo cái chân mình này đứt ngon cái chân này, chân một bước đâu là con bước đó bước như vậy đâu ok diện cái tam bo diện cái tam này bước như đó đúng rồi kiện cái nón thì đừng rất thôi nha mua nhiều quá nhá dân gá đó lửa <laughs> nhà cái bùm lượm liền chứ à, xuống đây xuống đây xuống đây lượm liền chứ đây con đừng đứng thế dưới đó được thằng này này đổ đỡ đây nữa cầm dù thì gì không là vào đâu vô vàng nỗi đau biết bao nhiêu mà kể dòng lệ tuôn rơi chắp mặn cả suối sông việc chúng ơi xin đừng mưa nữa chỉ còn mái nhà sơ sạc dừa dòng sông nước chảy mến mông không biết đâu là nhà mong cho quê ta mong qua kiếp nàng này con này oh. có tàu của mình Thôi bỏ dưới đây, bỏ dưới đây, bỏ đây Gỗ ra, gỗ ra Nó có bỏ vô Thôi bỏ vô Con đứng im một chỗ, con đừng có lát Đây, không có động không? À. Đó là có giết một con dòng lệ tuôn rơi chát bằng cả suối sông miền trung ơi xin đừng mưa nữa chỉ còn mái nhà sơ sạc giữa dòng sông nước chảy mênh mông không biết đâu là nhà mong cho quê ta mau qua kiếp nàng này miền trung ơi xin đừng mưa nữa nước ngập hết rồi họ sống dựa vào đâu vô vàn nỗi đau biết bao nhiêu mà kể dòng lệ tuôn rơi chắp mặt cả suối sông miền trung ơi xin đừng mưa nữa